thế sao chân cẳng uh, à, sắp được nhiều chưa bốn năm chân rồi bây à. chơi nào đây có tiền không đội nhiều tiền đấy nhiều tiền đấy à. được chơi thì bây giờ là ừ, khi khi bây giờ em cứ vào sắp xếp sẵn nhá và em sẽ đưa cho nó bộ bài này cắt trước khi trước khi đưa ấy, thì em sẽ lấy cái con ở trong này là con bốn tép bốn tép là con của mình nhá lấy con bốn tép ra đưa cho nó cắt thế là được có tác gì không có 500 mút lít gì không? Không, không bọn vâng gì này, cả. Nhưng bọn này kiểm tra kỹ lắm đấy. Cho nó kiểm tra thoải mái, quân bát đĩa thoải mái, cho kiểm tra thoải mái, được chưa? Khi vào nhớ nhá, chỉ cần đưa con bốn tép thôi, thì con được bốn tép. Còn cái này này, mình sẽ rút vào túi, đây có túi rồi rút vào đấy, đấy, rút vào. Nhớ vào đây như điện thoại. Ừ, không? đúng rồi. Còn cái cục dung này thì là để anh cầm anh đánh. Ừ. Tí nó vào em sẽ là ví dụ như em là chủ nhà bảo là tôi không đánh, tôi sóc tôi không chơi sinh chiến chẳng hạn. Giờ em cứ sóc xong em để đấy còn cái việc đánh là của anh đánh như nào của anh rồi ok nhá ừ. đấy tí nó nó đến thì anh sẽ đến sau ok ok nhá ok Vậy các anh kiểm tra bát đĩa đi để vào là Ừ, đấy gì ừ. cuốn đánh cuốn gì? Nhà nó hết thì kệ Này không chơi đâu nhá. Không chơi. Mà ờ, sóc cái mà không đánh à? Sóc cái thôi. Ờ, hôm nay chủ nhà không chơi. Mấy hôm nay chủ nhà. Nhà cũng được. Kiếm ăn rồi mà lại lại không nay. Đưa đưa đưa cái kéo mà. Này, ai cắt này? Ờ, bích buồn chuồn vui. Bích buồn chuồn vui hôm nay bác làm được nhá là phải gì nhá gì là gì hồ thu rồi nhỉ ừ. Thu cho bác đi em kiểm tra gì bắt đĩa xem như nào đấy kiểm tra đi chắc ăn không gì đấy sao tinh rồi ok thích chỉ tí mình luộc và đặt thấy luộc sôi có tiền tôi có tiền nhau cả dẹp dẹp với cái kia với cái nó sai nó đi một phát là xong luôn đúng không ạ cho cho cho cái bật lửa đốt cho cái này nó tránh cái trường hợp mà cam cổ kiểu... đốt cả này cứ thoải mái trong lúc thời gian chờ đợi ông này ông cắt quân rồi. thằng nào cắt quân nhanh như mình cái hôm nay lành thế nhỉ không khô đánh sửa mãi rồi cũng chán ơi cho sợ đây ừ. con à, tròn vãi một phát một đi phát bốn con lớn không làm kiểu là cả ờ, chủ nhà Đều không đánh em không phải nâu đâu lúc nâu là bát thì làm thôi lúc nào thích làm bát vào nhá cứ xong xong ai thích làm bát nào rồi ừ. cái kia đây ngày trắng đêm đen bốn trắng đấy xong đi xong đi nhiều máy biết đâu cái đánh lẻ chắn trong lẻ ngoài chắn trong lẻ ngoài đây tiền chắn trong lẻ ngoài dạo đấy triệu à lẻ 3 triệu Đấy. Ông bắt không? Không là bắt, tôi là bắt, bắt đầu đưa tiền nhá ừ. Đây là mấy? Tôi cầm triệu tôi về, chặn 3 triệu Thế thôi Mở bát 3 triệu kìa Xuôi Còn không? Tiếng đầu thôi đánh thế thôi Tiếng đầu mở ra Sẵn rồi Nẻ à. Cứ cái đầu đã Không dám xuống nữa Đấy Xong đi, xong đi Không được quân nhá Cứ sàng quân thôi. Ông làm bắt ông sàng quân Ừ cái sóc tiếp lẻ hai triệu để tôi làm bát thì không cứ đánh như thích đánh đâu đánh không kia đánh đâu như. hả lẻ lẻ gì ừ. chẵn vẫn cứ bán một triệu chặn bán hai triệu dòng dạ. tay tay luôn chặn còn ba triệu mà bát nhà cái ăn đi vui hả còn đấy còn một triệu mà bác sao triệu nữa hết chưa rồi đấy ông nào đắt ông mở đi mở luôn mở đi chuyển sang ra cái đi. Rồi rồi. Đây là của tôi nhá. Nó tay quá tối rồi. Của ai tôi không biết. Này được là phải làm tí nhá. Đây. Nhá. Cái đầu tiên đầu tiên nhá. Tôi rồi. cái 500. Rồi quá được. Ừ. Sắp này cứ sóc làm sao mà nó được cầu. Thua hết rồi mà. Cái gì thành cái cho này thôi cứ đi vắng đi cho tiền như kiểu mà. Đi cầu đi. Cứ đánh trắng một triệu. Đánh lẻ 2 triệu. ba triệu cất tiền đi. Không Đấy lại. Nhà này đánh trắng à? Trắng rồi. Ờ. Lẻ. Lẻ tiếp lẻ. đi à. cầu không đâu cũng đủ ăn. Chưa ăn đã vào xong rồi. Tôi là bát à? 1 triệu, 2 triệu, 4 triệu, 4 triệu Anh lật đi cho nó khác vào 3 triệu, 2 triệu 2 triệu, 2 triệu 3 triệu 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu 3 triệu trên nhau có triệu bạc Hai mặt cái quản này lẻ bán tay 6 triệu ngược ừ, cầu anh em đấy bắt tôi còn gì thế thì tôi ờ, bắt một triệu này tôi bắt 3 triệu tùy cơ triệu đấy còn chẵn triệu đánh vào chẵn triệu đấy còn chẵn đấy ừ, bao nhiêu còn 6 triệu đặt luôn chưa xong luôn vào đấy nè còn 3 triệu xuống 5 triệu khỏi xuống là nha nè còn 5 triệu đang cầu mà các bắt thoải mái đi anh em luôn càng quá nhỉ xong chưa mở đi tắt thì mở mở đi rồi Để rồi rồi, rồi. Sáng... mày thế rồi hai tiếng lẻ nó nó đứng thì chứ tính chắn nó không đứng đấy nhỉ thôi ô ông này nhỉ tiền tôi ba triệu sổ giấy quên ba bốn năm sáu người khóc lãi. nào cho em nào đấy, đấy. cái năm trăm cứ mỗi một ván ăn được năm trăm thua được cái của tôi hai trăm thì cho được thua có được đồng nào cho cái khác có được không cho cái gì? Chẵn hai gì? Đây chỉ có tiền mà đặt đây. chỉ có tiền nhưng ngoài tiền thì có cái gì. Ông đánh đâu? Ba triệu chặn Ba hai đúng không? Đây là hai hai ờ, một hai ba bốn bốn được thua hai triệu à? Ừ. Chẵn bán 5 triệu. Hai mặt cái quản. Đánh cho nó gỡ đi. Nè, hãy gỡ đi. Gỡ đi còn gì nữa? luôn đang thua đấy chả thấy ông nào chịu làm bát thì lẻ lại thừa lại 5 triệu đánh vào mặt đánh vào mặt cứ đánh vào mặt không không cái nhận không nó mà nhảy nữa là chết tí mày chứ còn gì được chưa ok chưa nào. xong chưa mở ra nhá qua thừa thiếu gì đâu thừa thì ông thừa nữa không thừa thôi mở nhá lại từ hai triệu ngoài này ờ, đánh vào mặt đánh mặt cái nhận thì ba này năm nhá hãy đánh thì đánh đi được chưa nào hai vào thôi thôi thêm chẵn triệu nữa được xuống thêm chẵn một triệu nữa anh bốc đi xem nào căng hơi rồi anh bốc xem nào thôi cho nó thay đổi ba đắng để ê hẻo rồi uống một triệu rồi lên lên đây là mấy triệu bốn ê tự nhiên đánh thêm là gì bốn này một triệu này ba triệu ba triệu ba triệu này mày có được tính này đấy ừ. dạ. đấy có ai đánh chưa cái giam rồi cái này đấy quá đó này này đánh đâu nhớ đánh đâu nhớ hết tiếng này thì cứ là bát tiếng này nhá đấy tùy không đấy để ba triệu mua về không đưa ra sẵn hai triệu à, xuống đi dừng trong làm bát nào ừ đúng rồi xuống đi xuống nó đi sẵn hai triệu xuống để cái không nhìn tiền ba triệu đấy bên kia được mà lại vào ít thế bên này bao nhiêu đây ba triệu thêm triệu nữa bên này bao nhiêu bên này một triệu chín triệu ba triệu nó à, bán này lấy bác về đi bác của ông quên mẹ ơi gì đứa này mấy triệu rồi tổng mấy triệu rồi một này hai ba bảy triệu bảy triệu bảy triệu bên đây ba triệu ba triệu ba triệu thêm một là bốn bán nốt chỗ này mấy triệu ba triệu bán thêm hai triệu tổng năm triệu kết tiếng chặn đấy ăn thì vào đâu anh bốc thế này không tin lắm thôi đôi mắt đôi mắt đôi mắt đéo hỏng rồi ăn thế thôi đỏ thế nhỉ bao nhiêu một hai ba ba triệu đây cũng ba triệu cái nhà mình nhà này mình là hai bắt đầu tính sâu hai ba ờ mình tưởng gỡ lại ra chủ đề mất cuối cùng chủ đề sau à? đấy cái phía sau này một triệu cái lái kinh rồi triệu thôi quay đầu là mới lẻ hai triệu bốn triệu chẵn ừ. gỡ đi hai triệu đánh tật luôn hai triệu chẵn đang đi dây là đang cầu đấy kìa kìa bát chưa chết rồi cứ làm thôi không quan tâm bạc có bao tiền một bây giờ còn đâu nữa mà làm lên rồi còn mỗi mày đánh luôn với chặn thường 10 triệu ngoài bác đấy tôi nhận cho 5 triệu chia nhau ra mà ăn được bao nhiêu cấu ăn nhiêu cấu ấy nhiêu này tôi bắt cho năm một này năm triệu mất ở đây đấy, đấy sao cứ đủ chẵn vẫn đủ chẵn vẫn còn 5 triệu đâu ở đây chẵn còn 5 triệu đấy, luôn đâu cái mô này là tôi gì đâu mà mua con kia đấy lo gì người chẵn còn 5 triệu cho em mở bát không đủ nữa rồi một hai anh hai triệu được hai triệu đánh với mẹ đắp vào màu không hết chưa bỏ nhá từ nhá cho cho đánh vào mặt đánh 5 triệu cho tròn 5 triệu hai triệu được chưa okay hay quá bảo nhanh đấy nhở? thôi có hai triệu không ạ cứ để đấy tiền ra hai triệu từ nãy từ nãy rồi mấy triệu Ôi, đấy. mất cả tết rồi giờ đến tết là gì đấy ăn nữa ông thôi nghỉ à Đấy, sao bé đã hết tiền đâu mà đòi nghỉ là chắn đi anh hết tay luôn đi đấy kia hai triệu chắn đi hai triệu chắn hai triệu, hai triệu, 2 triệu chẵn 2 triệu này 1 triệu 2 triệu chẵn ok ông đánh đâu hả đánh đâu tôi biết máu nào đấy mình làm hết tiền chẵn bắn mặt cho ai đấy ôi giời hết triệu về 4 triệu hết đi về chẵn bắn 4 triệu còn 1 triệu nữa để vào đây chưa anh lẻ đắt đi anh nhỉ còn triệu nữa bắt triệu này tôi đánh chặn ai đắt ông này đắt này chặn này thôi chặn vẫn còn một triệu này còn một triệu cái cân xuyên nhá cầu đánh này yếu quá mở này đấy sẽ để nó không ăn rồi ôi mày thế tự nhiên được triệu gỡ hai triệu đó nhà này sắp hết rồi lại lên nha sắp hết lại lên thở oxy đấy nhỉ cái mình chỉ theo cầu chẵn này cái thì dừng ai cứ ừ, đánh trắng thôi lại lẻ hai triệu rồi ăn thôi triệu đi mấy triệu hai triệu ba triệu bốn triệu đúng không ông này hai triệu hai triệu lẻ hai triệu à ừ. hai mặt cái quả này ba bốn năm lẻ xuống đi xuống hết tay đi xuống tắt tay đi bắt 5 triệu đâu lẻ thường mới bắt 5 triệu mua tôi nhận được nè còn ngoài bác 5 triệu khác kìa anh chắn nó đi đấy mẹ chặn 2 triệu luôn cứ xuống không, này không đi sau được cái này cái này, thôi chẵn này nè còn ngoài bác hai này ba này bốn chắc lâu lắm rồi chưa ra tiếng tử tiếng này không chắc được ừ đúng rồi chẵn tay mặt này kết chẵn tiếng này không ra tứ tử là người thề luôn nãy giờ chưa thấy ra cái gì cái mở bát rồi đấy mẹ còn mười bát 5 triệu ăn tên tứ tử 2 triệu này là một triệu là ba triệu 3 triệu còn là bao lấy về 2 triệu nha ok cầm về 2 triệu đi đấy. ăn tiếng tứ tử này ăn tứ tử ok đấy, đấy. mở đấy không nhường cho mở tứ tử trắng này thiếu một vị đó thấy không đúng một vị như đôi mắt và lấy cu chột mất con thiếu đúng một vị nghe đấy rồi tiền nghỉ thôi đang có tên đâu năm trăm nữa đánh cái đánh đánh cái đoạn clip vừa rồi chúng tôi quay và để mô phỏng cho anh em biết những cái đồ sóc đĩa bịp mới thì cái đồ sóc đĩa ở trong cái clip vừa rồi ấy, thì chúng tôi đã sử dụng cái uh, con uh, máy alpha ngụy trang vào trong cái chiếc điện thoại cục gạch cái này đấy đây này là cái chiếc máy alpha người ta ngụy trang vào điện thoại cục gạch và nó báo rung về cục rung này mình đeo cho người và trong cuộc chơi chỉ cần luồn mỗi bộ quân này vào là chơi được quân có thể làm vào bao thuốc làm vào lá bài hoặc làm vào bất cứ một thứ gì các bạn hay chơi thì chúng tôi đều có thể làm được thì ờ, cái máy alpha này ngoài cái việc ngụy trang vào cái con ờ, điện thoại cục gạch này thì nó có thể ngụy trang vào cái miếng chip này và nó dán vào trong đồng tiền đấy cái này nó dán vào hai tờ tiền nó thành một tờ tiền và nó kẹt trong tiền nó, nó chơi hoặc là nó có thể ngụy trang vào con điện thoại à, iPhone đây thì đánh nó cái công dụng nó cũng như nhau về cái nguyên nguyên tắc báo dung của cái, cái dòng này nó là lẻ một dung tứ tử hai dung sấp đôi không dung đấy và bây giờ tôi sẽ test thử cho các bạn xem đây con à, máy thì mình để đây đúng không cục dung này đáng nhẽ mình để trong người nhưng bây giờ tôi sẽ để ở trong cái bát này các bạn nghe thấy cái độ rung của nó còn mình đeo vào trong người thì người ta sẽ không biết là mình đang à, đang đang đeo đeo rung được chưa sóc này lấy cái số điện thoại ra đây cái ở bên kia đây đây các bạn nhấc lên nhấc ra nó bóng và nhấc vào báo máy báo không rung chắc chắn 100% trăm trong này là sấp đôi rồi đấy chuẩn 100% trăm nhá sóc này và xuống máy báo một rung tiếng này rung nó rung hơi nhẹ mình chưa chắc chắn có thể mình cầm cái kia này mình nhấc mình kéo ra ngoài kia một tí ok nó báo lại một rung dài là chắc chắn 100% là lẻ rồi đây ba đen này các bạn phải dơ cao này sóc này Đấy, thẳng tay ngay bán là sóc thôi đặt số này không rung lại là sấp đôi rồi đấy sóc lại này là là là, là không dung tiếp lại là sấp đôi thì bây giờ tôi sẽ là à, đưa qua tứ tử cho các bạn biết là tứ tử của nó là hai dung đây là bật lên đấy đưa vào này đấy đấy là nguyên tắc của nó lẻ một dung tứ tử hai dung sấp đôi không dung nhá